đây là toàn bộ máy này máy để chân máy để máy làm màu đỏ còn à, motor còn phát Đấy, hơi phiếu nó bằng inox này ở trong là bằng gang ở ngoài này đấy máy đấy, máy thì uh, chuyển động bằng uh, à, bánh đà và bu đơn đấy là quả quả xoắn nó này Đấy, ở xung quanh này sẽ được uh, bắt hàng nóc này bao nóc bao con nóc này đấy thì uh, kết nối trên phếu này phếu bằng inox còn motor motor motor 3 kỳ cho toàn phát này đấy đây các bạn thấy này đấy, motor toàn phát 3 kW 4 ngựa đấy, motor quay chậm 1490 vòng sử dụng điện 220V đấy nó là một motor toàn phát 3 kg 100 triệu đồng luôn đấy thì ở ờ, đây là chúng ta có thể mở ra này để sau khi sử dụng xong ta dễ vệ sinh đấy, đèn này đầu ờ, ốp hoa của nó này rồi sau sẽ có một cái sàng này Đấy. sàng này sàng này là sàng 6 ly lưỡi dao Đấy. và đây là cái ổ xoắn của nó Đấy. ổ xoắn nó kết nối với cả của cái ờ, bánh đà bên ngoài này vệ sinh thì à, có thể đổ nước trực tiếp vào đây nó à, ra thôi đấy máy chắc chắn còn ở bên máy này sẽ có một à, hai hai hai cái tay vòng ốc như này nó có chức năng nó là tăng giảm dây cu loa đấy thì khi chúng ta sử dụng lâu dài dây cu loa có thể có khả năng nó sẽ bị giãn thì chúng ta chỉ cần căng lên đấy, bằng hang ốc này rất là tiện lợi đấy chúng ta sẽ được uh, tăng được cái độ tuổi thọ của máy và tuổi thọ của dây cu loa mình đấy, còn ở đây đây là bánh đà nó bánh đà của trục bánh đà đơn thôi này đúc bằng gang đấy máy chạy để đảm bảo máy chạy êm còn bên này là buli đơn để nối thẳng trục motor đấy máy rất chắc chắn rất là đẹp đấy máy được làm rất là, rất là gọn thì à, chúng ta có thể để ờ, những vị trí nào góc hay là sắp xếp một vị trí rất hợp lý máy nhỏ gọn tiện lợi cho những à, gia đình hay là những quán mà làm à, thịt hay là ờ, những chỗ người ta kinh doanh làm bún chả hay là cái gì ấy thì máy này rất là tiện lợi đi lắp vào đang dần vặn rồi vào đây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 round. chơi ba bánh trà này vào úp và sát tường vào sẽ sản ờ, phẩm bên ngoài này thì sẽ an toàn hơn khi sử dụng thì bà con có nhu cầu mua máy xay ờ, thịt xay xương thì vui lòng liên hệ điểm máy cường linh địa chỉ số 1 lô tt 3 khu nhà ngũ hiệp xã thanh trì hà nội hoặc qua số điện thoại là chúng tôi đã yêu cái màn hình để à, biết thêm những chi tiết về sản phẩm cũng như là những chương trình khuyến mãi thì vui lòng liên hệ qua hotline để được tư vấn ở bên thì máy cường linh chúng tôi thì chuyển à, hàng đến tận nhà các bạn để nhận hàng kiểm tra hàng không giao tiền tại nhà máy thì bầu tơ một trăm trăm đầu bảo hành các bạn hai tháng Đấy, cảm ơn quý vị các bạn đã xem video like và ký kênh và xem video tiếp theo cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều